Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cựu Chủ tịch Phúc cao cờ, tung kim bài miễn tử, bảo vệ vợ con Lần ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện trên báo chí sau khi bị chốt phế cũng là sự kiện làm dậy sóng mạng xã hội Bởi lần này người ta chờ đợi ông Nguyễn Xuân Phúc nói gì Bởi lời nói của ông sẽ cho thấy tình hình đấu đá trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam Từ ngày ông bị phế chuất cho đến nay, ông tái xuất là 18 ngày Thời gian đủ để ông nói những gì cần phải nói. Quyền lực chính trị của Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc, sự nghiệp chính trị cũng kết thúc và phần còn lại là vợ và con ông sẽ ra sao. Đó là vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm. Bởi thông tin nội bộ thì ông để cho vợ ông dính đến vụ Việt Á, nhưng lý do chính thức để đưa đến là thư tử chức của ông là do ông để cho cấp dưới sai phạm khi ông làm thủ tướng. Họ không đả động gì đến vợ con ông. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước thường mang vợ theo khi đi công du. Như tờ Thể báo chấm đã phân tích nhiều bài phân tích trước đây, bất động khi ông gặp sóng gió, chính trường nên không ai theo dõi được họ. Con gái và vợ ông là người giấu mình hết sức giỏi. Tuy nhiên, con trai ông Phúc, tức là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang, thì có thể theo dõi được. Ông Nguyễn Xuân Hiếu bị chặn đứng đà tiến thân ở tỉnh đoàn Bắc Giang và ông đã mất hút vào dịp Tết trồng cây do Trung ương đoàn phát động vào ngày mùng 7 Tết vừa qua là một sự bất thường. Có thể tỉnh Bắc Giang đã ngửi thấy mùi chẳng lành đối với Nguyễn Xuân Hiếu. Nguồn tin nội bộ mà Thời báo chấm nhận được từ bên trong rất chính xác. Ngày giờ ông Nguyễn Xuân Phúc nộp đơn từ chức lên Bộ Chính trị đều được thông báo và họ thông báo chính xác buổi họp bất thường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 17 tháng 1 và sau đó là Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày 18 tháng 1 đều hết sức chính xác. Nói thế để thấy những nguồn tin nội bộ mà Thời báo chấm có được là rất khả tín. Qua đây, Thời báo chấm cũng cảm ơn người đưa tin rất nhiều, đặc biệt là qua đây người dân Việt Nam cũng được biết sự thật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện khi bàn giao công việc. Hiện nay, vụ Nguyễn Xuân Phúc đang có độ vênh đó là nguồn tin nội bộ thông báo bà Trần Thị Nguyệt Thu dính đến vụ Việt Á, nhưng những lý do công khai về việc phế chuất ông Nguyễn Xuân Phúc là không trùng nhau. Thời báo chấm cho rằng đây là vấn đề thuộc chiêu trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên trong thì chiến nhau trí tử vì những lý do rất bực, nhưng lại tung ra ngoài công chúng họ chỉ hiệu chỉnh để làm sao cho bộ mặt thật của Đảng ít bị nhem nhuốc nhất. Vào ngày 4 tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng gia đình tôi, vợ, và các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Câu nói này được giới phân tích soi rất kỹ và tại sao ông lại nói điều này trước công chúng như vậy. Ý kiến cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nói điều đó ra là để minh oan cho vợ ông, không như lời đồn. Tuy nhiên, theo giới thạo tin thì lời đồn chính xác hơn những gì mà thông báo được đăng tải trên báo chí nhà nước. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vợ con ông không dính đến Việt Á là điều đó đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Lộc đã khoe rằng kim bài miễn tử dành cho vợ ông. Khi ông Phúc công bố điều đó trước báo giới thì Nguyễn Phú Trọng muốn lật kèo cũng không thể. Bởi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên ông Phúc mới nói, ông nói là để dư luận ghi nhớ điều này. Nhớ khi ông Trọng cho bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu thì dư luận sẽ lôi điều này ra đặt dấu hỏi. Đây là hình ảnh Giờ đây, ông Nguyễn Phú Trọng muốn bắt bà Thu cũng rất không dễ tí nào. Ông Nguyễn Xuân Phúc trông luộm thuộm vụng về trước công chúng, tuy nhiên nguồn tin từ bên trong đánh giá ông Phúc là người rất biết dùng chiêu trong chính trị. Chính cách dùng chiêu hơn người mà ông leo đến chức thủ tướng rồi lên đến chủ tịch nước, mặc dù ông không được thế lực khủng đỡ đầu như Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Phúc tung kim bài miễn tử ra công chúng, ông đã đưa ông Tổng vào thế kẹt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 ông kia. Có người lại còn nói không phải chủ mưu từ cấp cao như Bộ Chính trị, Bộ Công an mà chỉ là một ông tướng công an nào đó. Nhân dịp bốc mộ những người đã chết ở Đồng Tâm cách đây 3 năm, mời các bạn xem tờ Thời báo chấm cùng ngược dòng thời gian để đến một vài chi tiết mà lúc đó trong cơn biến động kinh hoàng ít người tìm hiểu. Đây là hình ảnh ông tướng Cương cho cảnh sát cơ động thủ đô huấn luyện trước khi xảy ra vụ đồng tâm. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, Trung tướng Phạm Quốc Cường, tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức một cuộc tập trận gồm có Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Nội dung tập trận là xử lý các tình huống như giải quyết tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự, bạo loạn chính trị, chống khủng bố, bắt cóc con tin, ra xóa bom mìn, chữa cháy. Trung tướng Phạm Quốc Cường cho biết Trước tình hình tội phạm trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng phải chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, diễn tập phải được tiến hành thường xuyên, qua đó rèn luyện, nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành cũng như trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chỉ huy các cấp, có khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Trung tướng Cường cũng yêu cầu các đơn vị chủ động lực lượng, phương án để sẵn sàng xử lý khi có tình hiếp huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán canh tí 2020 và theo điện mệnh lệnh của các Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm hiện nay chưa đầy 2 tháng sau, đúng vào mốc thời gian mà ông Cương đã nói, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 1 có mặt ở Đồng Tâm để xử lý đúng hai tình huống mà họ đã được tập trận trước đó ít lâu. Chú ý là lời dặn của Trung tướng Cương có nhắc đến sẵn sàng thực hiện điện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này có nghĩa là không cần văn bản gì, chỉ cần lời nói miệng hay cú điện thoại từ chính Bộ trưởng là nhiệm vụ sẽ được thực hiện. Đến đây thì đã rõ những người chủ trương ra lệnh đàn áp đẫm máu ở Đồng Tâm có hai ông là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Trung tướng Phạm Quốc Cường. Đơn vị thực hiện là Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô và Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 1. Trong đó, vai trò chủ chốt tấn công thuộc về Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 1 đóng quân tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đơn vị này như Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động từng giới thiệu. Ông nói Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được thành lập vào ngày 12 tháng 3 năm 1997 là đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động để ngăn chặn, chấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt các con tin, ra phá khắc phục các loại bom mìn, tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm. Theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Sau 3 năm kể từ sự kiện đẫm máu diễn ra đồng tâm, những cái tên như Phạm Quốc Cương, Đỗ Đức Kính có lẽ bây giờ mới được nhắc đến lần đầu tiên. Đây là hình ảnh ông Phạm Quốc Cương. Tướng Kính thì đã về hưu, còn tướng Cương dù đến tuổi về hưu năm 2022 nhưng được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ưu ái gia hạn thêm một năm nữa, kéo dài đến tháng 3 năm 2023 để làm trợ lý giúp việc cho Bộ trưởng Tô Lâm. Có lẽ ông Tô Lâm muốn giữ tướng Cương bên mình